rồi ok xin chào toàn thể anh em ba miền bắc trung nam đó bữa nay mình review cho anh em một bộ môn bầu cô trên điện thoại ha bầu cô trên điện thoại ch play đó điện thoại anh em mình đó chỉ cần có điện thoại samsung đó apple đó xiaomi ha chỉ cần có hệ điều hành android ha anh em mình vô ch play anh em mình tải đó anh em mình vô ch rồi like anh em mình tải đó bây giờ mình sẽ tải cho anh em mình ừ, chơi ha mình test thử cái bộ game bầu cua 2022 2023 năm năm mới ha đó giờ mình vô vô CH Play mình tìm mình tải về ha bầu cua năm mới ha 2021 2022 2023 nha anh em vô CH Play nha đó đây CH Play này anh em đó anh em mình vô CH Play đó anh em mình bấm vô anh em mình tải tải bản nào cũng được hết anh em mình tải bản hai bầu cua 2021 bầu cua 2020 22 bầu cua 2023 đó anh em mình vô đó nó nằm top nó hết nè anh em mình nè đó như bây giờ mình sẽ giới thiệu cho anh em một cái bản là bầu cua bầu cua 2022 2023 có hình con cọp nha anh em này là năm con cọp Ừ, vô hình con cọp này anh em đó mình tải sẵn cho anh em rồi anh em mình về chỉ cần mình mình vô mình tải á anh em mình chụp màn hình rồi gửi lại cho mình mình sẽ đưa cho anh em cái luật với lại bản hát game ha giờ mình tải sẵn cho anh em mình khỏi phải đợi mất công mất thời gian lâu video thì có hạn đó bây giờ mình chơi thử ha mình phát nè mình tải sẵn rồi rồi giờ mình phát lên mình mình chơi cho anh em vài cây tại mình có cái luật mà mình làm ra luật mà anh em mình bán cho anh em mà đó anh em mình chơi á bấm vô chơi nè có hình con cọp nha anh em chuẩn bị sang năm mới năm 2022 có hình con cọp nha anh em đó anh em mình nghe nhạc không đó bây giờ mình sẽ tắt mình tắt để mình nói chuyện cho anh em nghe cho dễ dễ nghe dễ hiểu ha đó bây giờ á nó là nó sẽ ra như vậy như anh em mình đi ra sòng sới á anh em mình chơi á anh em mình vô sòng anh em mình chỉ cần chụp lại cái màn hình trên điện thoại của người ta người ta đang chơi á anh em mình chụp lại anh em mình gửi qua mình mình sẽ kiếm cái lực với lại bản hát cho anh em ha với lại á, bình thường á, nó sẽ có cái series ở trên đầu hoặc là ở giữa với lại ở dưới lại ở cuối nha anh em anh em mình chụp lại cái bản series đó anh em mình gửi qua mình luôn để mình kiếm cho nó dễ mình kiếm cái bản hát với bản quy luật cho nó dễ nha anh em đó anh em mình cứ liên hệ qua mình mình sẽ để cái số điện thoại ở dưới màn hình nha anh em đó bây giờ mình sóc vài cây cho anh em xem ha sóc vài cây đó anh em mình này là mình sóc 5 năm cho anh em thôi nha mình chơi 5 năm à, ba cây cho anh em mình chơi 5 năm ba cây hên xui ha thiếu nữa mình sẽ chơi quy luật với anh em sau đó bây giờ mình bước đầu tiên mình vô sòng á mình rất thích con bầu mình sẽ đánh con bầu trước nha anh em mở có bầu này anh em vô sòng là cứ bước đầu tiên là đánh bầu là lấy lúa có bầu này anh em sóc nè này mình chơi hên xui nha anh em có bầu rồi mình lại đánh con cua mở này anh em hai cua nha anh em rất chi là hay rất chi là chuẩn luôn nha em mình đánh theo bắn tính mà con cua thì giờ mình lại đánh con cá dưới nước thì mình đánh dưới nước đó mở nè không có cá mình ăn hai cây luôn cây đó bây giờ là hai nai một cua nha anh em như bây giờ á, cái cây này á mình sẽ sóc và mình sẽ tính quy luật ha mình sẽ tính tính quy luật cho anh em xem coi nó cái độ chuẩn xác của nó bao nhiêu ha ok không em hai nai một cua đó bây giờ mình sóc này như bên mình á tính rất chi là hay có cái quy luật sẵn luôn nha anh em đó bây giờ mình đánh con gà nha anh em mở nè hai gà một cua nè anh em thấy không hai gà một cua chuẩn không em rất chi là chuẩn mình đánh gà là phải ra hai gà một cua quy luật thì mình đưa ra đó bản hát mình đưa ra đó anh em mình muốn chơi cứ, cứ tìm nha bây giờ mình sóc thêm cây nữa nè đó mình sẽ đánh con tôm nha anh em mình đã đưa ra quy luật mà mình tính rất chi là dễ cộng trừ là ra thôi anh em đánh con tôm nha anh em mở nè có tôm nè đó anh em mình thấy uy tín không rất chi là chuẩn 100 phần trăm luôn cá nai tôm nha anh em nãy mình đánh con tôm nè anh em có con tôm nè bản H này á nó sẽ có game chạy qua này bản này là bản quy luật nha mấy cái video sau mình sẽ giới thiệu cho anh em là bản H đó bây giờ là mình sẽ giới thiệu bản quy luật nha con cọp chạy qua chạy lại này đó bây giờ mình sóc này ok cho anh em mình sóc này con cọp này chạy qua chạy lại này đó thường thường á anh em mình vô sòng á nó sẽ có cái những số series vậy nè anh em mình chụp lại gửi qua cho mình mình sẽ kiếm bằng hát cho anh em ha đó bây giờ á, mình sẽ đánh con cá mở nè anh em nè con cá nha anh em nghe kỹ nè con cá mở nè có cá nha anh em hai cua một cá nha anh em hai cua một cá là dưới nước nha anh em nè hai cua một cá mình sóc nha anh em hai cua một cá nha cái này cây cuối của mình sẽ cóc sóc cây cuối cho anh em nha mình chơi nãy giờ rất chi là chuẩn rồi anh em mình tin tưởng nhau á anh em mình liên hệ cái số điện thoại dưới rồi mình sẽ tư vấn cho anh em kỹ càng ha này con gà nha anh em con gà này anh em mình tục quần đánh gà luôn bán nhà bán cửa đánh gà bán xe cầm xe gì đó anh em mình chơi lớn một cây luôn con gà nha anh em đó hai gà hai gà là anh em mình mua nhà lầu xe hơi luôn rồi đó hai gà một nai ok cho anh em đó mình sẽ kết thúc lại cái video này ha hai gà một nai đó anh em mình á có chơi á thì cứ liên hệ qua mình mình để điện thoại dưới số điện thoại dưới màn hình ha đó anh em mình cần á thì cứ liên hệ qua mình mình tư vấn 24 trên 7 nha anh em đó giờ dịch cũng sắp cũng hết rồi ha anh em mình á ra đường á cứ cẩn thận đó đeo khẩu trang xịt khuẩn ha anh em ha rồi ok xin chào toàn thể anh em nha